Em chị đang cần tìm một à, mặt bằng cho tôi tại trung tâm thành phố Phan Thiết. Thì à, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất rất là vuông vức, đẹp mà nằm tại vị trí khu trung tâm khu dân cư Hùng Vương, trung tâm thành phố Phan Thiết. Từ vị trí lô đất này ra đường Nguyễn Gia Tú 50 m, anh chị rẽ phải ra 50 m đường Tôn Đức Thắng, đó, tuyến đường Sầm Ất, bậc nhất thành phố Phan Thiết. Thì à, đây là vị trí lô đất từ vị trí này qua đây ngang 4,5m đi sâu vào trong 30,5m diện tích đất là 137m2 rất là rộng nằm sát kế bên hotel nhà đất ở đây thì ờ, con đường đằng thay Mai này thì rộng 19m ờ, cả về ha anh chị có thể thấy ở đây thì ờ, đối diện với gara bảo trì bảo dưỡng ô tô này rồi từ vị trí này qua lắp tem phan thiết chỉ 300m này đó, xung quanh thì nhà dân và các cái khách sạn ở không còn đất trồng quá nhiều ha rất là đông đúc đó. thì chính chủ à, gửi em cho thuê với mức giá là 5 triệu một tháng cho thuê dài hạn anh chị có thể ký hợp đồng 3 năm 5 năm và thậm chí 10 năm đó theo nhu cầu của anh chị nhé anh chị quan tâm thì hãy inbox cho em để em gửi à, vị trí và sổ hồng riêng anh chị tham khảo trước đó nếu mà phù hợp thì em sẽ kết nối hai bên để đi đến ký kết hợp đồng cà phê nhé